Bình nhá. Dạ em chào chị ạ. À, hôm nay là Tết Hàn Thực ở Việt Nam vâng. thì uh, chị Bình đang bán bánh trôi bánh chay và bây giờ thì uh, mình sẽ giới thiệu đến uh, các bạn món bánh trôi bánh chay để cúng ông bà tổ tiên nhé Tết Hàn Thực ở Việt Nam Bây giờ chị Bình có thể cho mình biết là cái cách làm bánh trôi bánh chay của chị Bình như nào không nhỉ? Đây là đĩa bánh trôi vâng. Em làm từ gạo nếp em máy bột nước xong rồi em cho vào túi em ép ra thành bột khô đúng không? Vâng cái bánh trôi và bánh trôi của mình thì làm trong vòng bao nhiêu lâu thì nó sẽ chín thì nhỉ? À, ờ, nặng trong vòng độ à, nước nó cứ sủi thì nó cứ nổi lên là chín đấy chị ạ. Chúng ta cùng nhìn gần hơn đĩa bánh trôi của chị Bình nhé. Rất là ngon. Đây là bánh chay. Chắc khi mà chị Bình làm bánh trôi xong thì chị Bình cho cái gì cắt cái đây đây ạ? À? Vâng ạ. Em rất vừng lên trên. Đây là bát bánh chay. Vâng ạ. Em à, lặn bột và em cho ít đỗ vào trong. Đâu cần đường. Sau đó thì à, mình có cần phải cho đường không chị nhỉ? À, cái nước này thì là em đun à, bằng bột sắn dây là em cho ít đường vào. Xong cân xong cân dây cũng được. Còn bánh chay thì chúng ta có phải tắc vừng không chị Đình? Không chị ạ, em chỉ cho đỗ vào nước dùng thôi à, vâng. đây là một chậu bột mà chị mình đã làm sẵn rồi đấy vâng, vâng. thì chị mình cho em hỏi là cái chậu bột này thì mình làm từ nguyên liệu gì chị nhỉ gạo lát xong rồi em máy à, à, em ngâm xong rồi em máy à, thành bột nước xong rồi em ép để tạo thành bột đã vâng tạo thành bột sau Ông đó ơi, thì... lấy máy hai đĩa hai cốc hả ông? Ừ, không hai đĩa không. Ông ơi. ơi dạ. ông ơi hôm nay là mùng 3 tháng 3 là Tết Hàn thực Việt Nam, ông cũng mua bánh trôi bánh xe về. Thắp hương để thắp hương. Ờ à, để thắp hương các cụ đấy. Vâng. À. Ông sao ông để bà đi mua mà ông lại đi mua thế này? bà mệt bà yếu hơn thì mình đi mua cho bà à, à. cảm ơn ông ông mua cái gì đây cho con xem nào ông chỉ mua bánh trôi thôi ừ. ông mua bánh chay không không mua bánh chay là làm lấy có có những cái thiếu thì à, lấy À vâng, vâng ạ, con cảm ơn ông ạ. Vâng. Đây là cả gia đình họ đang tất bật làm bánh trôi bánh chay để bán trong cái khách hàng thực tại Việt Nam nhé. Và chúng ta cùng đến gần hơn để xem quá trình mà làm bánh trôi bánh chay của chị Bình nhé. Đây. là hai bé đang bốc bột ra để chuẩn bị làm bánh chua bánh chay nhé đây, chúng ta ra xem quá trình làm bánh trôi bánh chay của gia đình nhà chị Bình Đây là quá trình làm bánh trôi bánh chay của cả gia đình nhà chị Bình nhé Bây giờ chúng ta cùng xem cách làm bánh trôi của nhà chị Bình nhé Chúng ta phải vê bột trước như thế hả em? Tùy ạ, để cho tròn Biết bánh là bánh gì? Dạ. Hả? không à? ghi kìa. Ta cùng xem cô bé số một để dần làm bánh trôi nhé. bắt đầu em thả vào thật chậm vào trong trong nồi để cô cô quay đến chỗ em thả vào trong nồi nhé. Cái gì? bốc cái bột đây con trai mà làm bánh khéo thế anh em lấy mày đi ơi ở nhà làm bánh ấy. nhẹ thôi là em em lấy cái đĩa rồi cũng được luôn nghe bà bác Dạ, anh có thể hướng dẫn cho các bạn cách làm bánh trôi cho em ạ. Đây là bánh trôi nhá. Vâng ạ. Cho đường vào này. Đường vào giữa, đúng hoa mai vào giữa. Vâng ạ. Xong lặn, lặn, ve cho nó tròn. Vâng. Đấy, xong cho vào nồi nước. Khi nó nổi lên là nó chín. được bao nhiêu phút thì nó chín bánh hả anh nhỉ? Vâng. Ok, dạ, rồi. Chín à, rồi. Vâng ạ. Dạ, được 3 phút là bánh sẽ tự nổi như thế này ấy anh? Vâng, vâng, đúng rồi. Là chín rồi. Cái quảng cáo bánh mì. Mình xem có tìm phút bánh nhé. Nếu nó chưa chín là nó nhất định không nổi đấy. Vâng, chưa chín là nó không nổi bánh chín này chúng ta cũng vớt ra và Ô, cho vào trong nước lạnh như thế này mục đích của việc vớt bánh cho vào chậu nước lạnh là giúp cho bánh không bị dính chúng ta sẽ nhờ gia đình chị Bình hướng dẫn chúng ta cách làm bánh làm bánh chay cho đỗ vào này cho đỗ trộn với cả đường sẵn rồi này vâng. không nắm lại này cho nó kín nó ốt đỗ này nó tròn cái bánh đấy cái này nó gọi bánh chay này cho vào đây là Bây giờ bánh đã bắt đầu nổi lên rồi là nó chín hả anh? Vâng, nổi lên là nó chín. Vâng ạ. Nó chìm thì là, là nó chưa chín. Vâng. Bây giờ vớt ra. Sau khi mà bánh ờ, chay chín thì chúng ta sẽ cho vào một chậu nước lạnh như thế này. Được, được, được. Anh ơi cho vào nước lạnh này có tác dụng gì ấy? Cho nó nguội. Nó không dính bánh trôi thì thường cho đường còn bánh chay thì chúng ta sẽ cho đỗ, đỗ mà đã được trưng với đường sẵn rồi ạ lấy cho cô hai à, đĩa với lại cả hai bát nhá bé nhá giờ này được chưa thảo có lấy vừng không cô là lấy đĩa nhựa à, đấy cô lấy đĩa nhựa luôn bánh trôi thì à, khoảng 5 phút sẽ chín còn bánh chay thì khoảng 3 phút sẽ chín vậy bây giờ sẽ làm nước bánh này. sau khi mà bánh chín thì sẽ cho ra một chậu nước và chúng ta sẽ múc bánh lên trên đĩa mẹ ơi vậy là chúng ta đã có hai đĩa bánh mới được em bận rồi đang bận rồi đi bán bánh đây cho cho cô ừ, bác xong rồi à chưa xong à đấy mày vào đến mày ấy cho cô. Đây là đĩa bánh chua bánh chay của gia đình nhà tôi nhá. Đây là bên này là bát bánh chay thôi. Bây giờ tôi múc nước nước, ờ, nước chay lên trên. Okay. Bây giờ tôi rắc vừng lên trên đây Bánh trôi Bánh chay thì rắc đỗ lên là chị Vâng, bánh chay thì cho ít đỗ lên thôi Nhưng mà nhà chị Bình làm đây lúc nào uy tín hơn, lúc nào bán được nhiều hơn đấy Vâng yeah. Vâng Và mọi người đây ủng hộ hơn Vâng Nói chung là mình cứ làm ngon sạch sẽ một chút thì người ta sẽ thích hơn Vâng đây là quá trình làm bánh trôi chay ngày 3 tháng 3 Tết Hàn Thực tại Việt Nam nhé. Chị Bình cùng với gia đình đang rất là tất bật ở một góc phố để làm bánh trôi bánh chay bán cho người dân để kiếm các cụ. Là một vị đang mua hàng. Rất nhiều người đang đứng đợi chị bình bán bánh trôi, bánh chay để về thắp hương à, trong ngày lễ Tết Hàn thực Việt Nam. Mấy mấy bao giờ bao nhiêu Không, chị có tí cốc mà. Bà lấy mấy cốc mới đi ạ? À? Có đây chị biết vào là được. lấy mấy cốc. Bao nhiêu một đĩa? Dạ, 10.000 bạc. 10 trôi đi. Một đĩa. Cho em 5 cốc. Tập ngờ Đây là chị Bình đang bán bánh trôi bánh chay cho Mai ơi, chị úp đĩa vào đi thoải mái luôn. Đi ra ngoài này. Hai hai cốc. Đây là một cụ bà đi mua bánh. Của bà ba mình. Bà không về đấy. Bà ơi, à, cho cháu hỏi một chút nhé ừ. Là Tết Hàn Thực ở Việt Nam thì bà thường mua bánh trôi bánh chay Tết uh, Hàn Thực Việt Nam thì mua để thắp hương cho các bà tổ tiên Vâng, đấy. À? Bà ừ. rất là chu đáo đấy ạ Vâng, vâng, vâng. Bà mua cả bánh trôi là bánh chay hả bà? Vâng, tôi mua cả bánh trôi bánh chay về để thắp hương cho uh, ông bà tổ tiên Sau đấy đến nơi mình uh, đồng Vâng, con cảm ơn bà đây là bàn thờ nhà mình và bây giờ mình sẽ mang bánh trôi bánh chay lên để thắp hương cho các cụ nhé và mời các bạn cùng xem bạn Tuấn giúp chị à, mang à, bánh trôi bánh chay vào đi bạn Tuấn ơi à, bạn Tuấn sẽ giúp mình mang đĩa bánh trôi bánh chay vào để thắp hương cho các cụ nhé ok bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành để thắp nhang để khấn mời các cụ tổ tiên về thụ lộc trong ngày lễ hàn thực của Việt Nam nhé